hai với chào tất cả các bạn. Mình mới vừa đi học về luôn và mình sẽ làm về video vợ chồng chọn phủ và làm về mở bài gián tiếp của bốn đề về nhân mục Mỹ nha. Và chúng ta sẽ ờ, có bốn đề và các bạn có thể tham khảo, có thể tạm dừng để tham khảo. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha. Với bốn đề về về mở bài vợ chồng A phụ gián tiếp là mình không có làm được trực tiếp như giới thiệu tác giả liền luôn mà mình sẽ dùng thơ dùng văn để dẫn vào và không cần năm sinh năm mất gì hết chỉ cần dẫn vào và đưa người đọc vào một tác phẩm luôn đó là một bài gián tiếp rồi bài đầu tiên á thì là bài đề đề một của, của mình mà mình thấy hay nhất thì mình đặt cho đề một và dần dần trở về nha đề một thì nhà văn tồn tại ở trên đời trước hết để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những con người bị cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác phạt số phận đang đuổi dồn đến chân tường, những con người cả tâm hồn và thể xác bị hắc hủi và đọa đầy đến ê chề hoàn toàn mất hết lòng tin vào con người và cuộc đời nhà văn tồn tại ở trên đời để bên vật cho những con người không có ai để bên vật Nguyễn Minh Châu tiêu biểu cho hình ảnh đó là nhân vật Mỹ trong tác phẩm Vợ chồng A Phục của Tô Hoài. Mỹ là một cô gái đẹp, trẻ trung, yêu đời nhưng bị buộc trở thành con dao trượt nờ của gia đình thông lý. Phá cha. Và cuộc đời của Mỹ không khác gì một nô lệ nghệ nhân trong hoàn cảnh cơ cực ấy Mỹ cũng tìm thấy một con người giống hoàn cảnh của mình một con người đặc biệt đã thay đổi suy nghĩ và cuộc sống sau này qua đạn chích những đêm mùa đông đến phất nghĩ như vậy và các bạn cần nhớ đến là vấn đề nghị luận là gì vì và à, là ý phụ á ý phụ các bạn phải thêm ý phụ vô nếu mà đề cho ý phụ các bạn phải thêm ý phụ vô rồi chúng ta sẽ sang tiếp nha rồi đề thứ hai là nếu ai đã từng một lần đến với Tây Bắc, đến với những bản làng hiền hòa chìm trong sương, đến với những phong cảnh núi rừng hùng vĩ, trữ tình, đến với cuộc sống tươi vui của những con người nơi núi rừng hẳn hẳn không nghĩ rằng những con người nơi đây khổ cực khổ cùng khổ cực chăm bề cảnh đói nghèo cơ cực cùng với sức nặng cường quyền đã và thần quyền đè nặng lên đôi vai của những số phận bé nhỏ nhưng đằng sau tất cả vẫn là sức sống mãnh liệt mạnh mẽ và tô hoài đã phản ánh những điều ấy qua hình tượng nhân vật a phủ trong tác phẩm vợ chồng a phủ thứ hai là với hình tượng nhân vật mỹ trong tác phẩm vợ chồng a phủ nhà văn tô hoài đã thực hiện chọn Vậy sứ mệnh ấy khi mang vẻ đẹp đẹp đến cho người đọc với hiện tượng nghệ thuật biết bao vẻ đẹp nhất là sức sống tiềm tàng mãnh liệt mà không thể lật nào dập tắt được qua đạn trích những đêm đông để phất nghĩ như vậy. Ừ. Và là ý phụ là gì theo đề cho nha. Tiếp sang đề bài. Tô Hoài được biết đến như nhà văn của phong tục và những người dân miền núi phía Bắc. Có lẽ vậy mà Tô Hoài chia sẻ Tây Bắc là để thương để nhớ trong tôi ông tìm kiếm sự chân thật bởi quan niệm viết văn là một quá, phát quá trình không tầm thường phản ánh sự thật ở đời cho dù phải đập vỡ những hình tượng trong lòng bạn đọc nếu cùng thời với nhà văn Nguyễn Tuân lên Tây Bắc tìm thứ vàng mười đã qua thượng lửa thì Tô Hoài lên Tây Bắc với quan niệm văn chương và khao khát đóng góp cho cuộc đấu tranh của nhân dân thả 8 tháng gắn bó với bà con dân tộc miền núi phía Bắc là tán tháng Tô hòa Hiểu và cảnh và cảnh đời sống cùng tấm lòng của người dân nơi đây. Dưới chế độ phong kiến miền núi, người nông dân nghèo như mì A Phủ không chỉ bị trà đạp bóc lột bởi cường quyền, mà còn bị ràng buộc bởi một thứ thần quyền vô hình thế nhân dù bị vây hãm trong bóng tối của đau khổ mị hay a phủ đều mang trong mình một sức sống mạnh mẽ để rồi chính thức sống thì niềm ham sống ấy đã giúp Mỹ vùng lên lên giải thoát của A Phủ khỏi cái chết, đồng thời giải thoát cho chính bản thân mình qua nạn trích những đêm mùa đông đến chấm đến phất nghĩ như vậy. Rồi ý phụ là gì? Hoặc vấn đề nghị luận là các bạn sẽ thêm vô nha. Sang đề thứ tư. Đề thứ tư đây là văn học nghệ thuật luôn đứng ngoài những quy luật về sự băng hoài, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết Sedentine cũng như thế tác phẩm Vợ chồng ai phụ của Tô Hoài đã nói lên sự tàn ác của chế độ phong kiến thực dân đã, đã, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, chất vàng mười trong nó vẫn còn nguyên vẹn. Tác phẩm đã nói lên một cách đau xót nỗi thống khổ bao đời của đồng bào dân tộc núi, vùng núi cao dưới ách thống trị của thực dân Pháp và lục bè lũ thay tay sai từ nỗi thống khổ ấy. Tô Hoài đã bằng một trái tim nhân đạo bao la, một giác quan cách mạng nhạy bén mà tìm thấy một sức sống tiềm tàng mãnh liệt liệt bên dưới cái vỏ cơm lạng canh chịu của người dân vùng vùng Tây Bắc. Tác phẩm vừa là một bức tranh chân thật về số phận bi thảm của người dân nghèo miền núi dưới áp áp bức phong kiến và thực dân vừa là một bài ca về sức sống và khát vọng tự do hạnh phúc của con người. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất qua nhân vật Mỹ trong đoạn trích những đêm mùa đông để phất nghĩ như vậy. Và mình có một à, bài rất là hay về vợ chồng A Phủ của Tô Hoài và là dưới sự trình bày của thầy thầy Nhật và bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe nha Tây Bắc là mảnh đất hồn thiên của núi sông là niềm đất là miền đất hứa để sản sinh ra những năng lượng dồi dào cũng như truyền cảm hứng cho bao nhà thơ, nhà văn để họ viết lên những án thơ, án văn lấp lánh. Người mẹ của hồn thơ ấy đã phả vào trong những vần thơ đẹp của Chế Long Viên với tiếng hát con tàu lấp lánh lên chất vàng mười trong người lái đò sông Đà của Nguyễn Tân và phả vào trong văn của Tô Hoài là sức sống tiềm tàng, mãnh liệt, bất diệt của con người lao động ở miền cao. Đó là hình ảnh cô Mỹ trong vợ chồng A Phủ và niềm tin khát khao được hạnh phúc và tự do mà ta chẳng thể nào quên khi gấp lại trang sách và qua đoạn trích những đêm mùa đông để phất nghĩ như vậy. Đây là bài văn của lớp văn của thầy Nhật nha, các bạn có thể tham khảo. Rồi mình thấy rất là hay.